Chào mừng tất cả các cô chú, anh chị em đến với kênh YouTube của Hải. Hãy đăng ký kênh, comment và chia sẻ à, để đón được nhiều thông tin hữu ích hơn từ kênh của Hải. Hải xin chân thành cảm ơn. Hôm nay ngày 19 tháng 10 năm 2021, Hải rất vui mừng thông báo với tất cả các cô chú, anh chị em trong gia đình Myrawan một thông tin tuyệt vời đó là kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2021 sau sự kiện à, live trực tiếp tại Dubai đến ngày 15 tháng 11 năm 2021, công ty Rowan có một chương trình khuyến mãi lớn nhất từ trước đến nay, 4 trong 1. Khi chúng ta mua một gói Boss AX tức là một gói 100 Piero để mua bất động sản trong hành tinh AX, chúng ta sẽ có 4 quyền lợi như sau. Khi một khi mua một gói 100 euro chúng ta sẽ có được tặng thêm 50% euro nữa, nghĩa là chúng ta có 150 euro để mua bất động sản trong nền tảng bất động sản hành tinh AX, tức là Planet AX. Điều thứ hai, chúng ta được tặng một gói khi mua số lượng là 10 gói 100 biro. Nếu chúng ta mua 100 gói sẽ được tặng lá 10 gói. À, rất là tuyệt vời. Và dĩ nhiên chúng ta vẫn được tặng thêm 150% mỗi gói như trong chương trình khuyến mại vừa nói ở, ở mục 1. Thứ ba, quyền lợi thứ ba, khi chúng ta mua bất động sản, chúng ta lại được tặng bit token, nghĩa là tiền điện tử của hệ sinh thái Planet AX với tỷ lệ một cụm bit bằng 0.17 BitToken. Ví dụ, bạn mua một gói 100 euro, bạn sẽ được 150 euro và được mua được 3 lô đất, mỗi lô là 50 euro. 3 lô đất là tổng cộng 150 cụ bit. Mỗi cụ bit chúng ta sẽ được tặng 0.17 bit token. Vị trí chúng ta có được 25.5 bit token. 4. Quyền lợi thứ tư Khi chúng ta mua một gói 100 euro chúng ta sẽ được cộng thêm 40 điểm BV vào tài khoản Crowan của chúng ta để chúng ta cân nhánh nhị phân và có tiền hoa hồng. Đây là trường hợp đặc biệt và duy nhất từ gần 3 năm qua kể từ khi công ty Crowan đi vào hoạt động. Chúng ta sử dụng sản phẩm của một đối tác thứ ba cung cấp mà lại được tiền hoa hồng Điều đặc biệt là từ số điểm BV này chúng ta lại được nhận hoa hồng và được nâng cấp tức là chức vụ như lên các vị trí Team Leader, Coordinator, Manager, Director, President và cao hơn nữa. Hiện tại chúng ta đang được công ty tặng 30% và 40% với gói Titan Builder. À, gói mà chúng ta được khuyến mãi cách đây khoảng 2 tháng. Tức là chúng ta được tặng khi chúng ta uh, có được phát sinh hoa hồng dự phân để nâng cấp bậc cho đến ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022. Đây là một tin tức một chương trình khuyến mại có thể nói là lớn nhất của Rau One và một điều đặc biệt nữa và một điều đặc biệt nữa đó là à, một điều đặc biệt nữa nó là à, khi chúng ta à, kích gói bản thân chúng ta thì các tất cả các anh chị em trong hệ thống tuyến trên chúng ta người bảo trợ hay những người tuyến trên đều được hưởng 40 điểm BV khi chúng ta mua gói bất bất động sản 100 euro này à, rất là tuyệt vời đúng không tất cả các cô chú anh chị em sau đây Hải sẽ chia sẻ trực tiếp để các cô chú anh chị em biết cách thao tác mua gói Bitbiro ngay tại tài khoản Crown của chúng ta bằng cổng thanh toán Bitcoin hoặc mua qua cổng ngân hàng và Việt Nam chúng ta thì được thanh toán tại cổng các ngân hàng hơn 50 ngân hàng của Việt Nam chúng ta Vâng trước tiên chúng ta vào à, tài khoản Rawan của chúng ta chúng ta vào ba gạch ở bên tay phải trên cùng của điện thoại à, chúng ta vào phần tài khoản đây ạ phần tài khoản rồi chúng ta vào phần gói gói gift code đây ạ gift code hoặc là gói rồi ạ chúng ta ấn vào đây trên điện thoại sẽ chuyển sang một cái giao diện khác đó là mã quà tặng nếu là tiếng Việt đúng không ạ chúng ta à, đang à, đang ở vị trí các gói thì màu xanh nước biển chúng ta chuyển vào chỗ kế hoạch bên bên tay phải giữa của điện thoại à, kế hoạch chỗ này chúng ta ấn vào đây vâng ạ sau đó chúng ta sẽ kéo xuống và nó có hai gói à, cái gói thứ nhất là gói quảng cáo Bots AX trị giá là 1.000 BV tương đương và được tặng 100 50 tức là 1500 BV tức là 150 euro đấy ạ và gói thứ hai là 3490 BV trị giá 3990 BV tương đương với lại 400 gần 400 euro ạ và chúng ta vào gói quảng cáo bot AX là gói chương trình này đến ngày 15 tháng 11 năm 2021 này ạ đây ạ mọi người hãy tích vào đây nhé rồi chúng ta tạo đó và chúng ta vào đây chúng ta mua một thì chúng ta ấn là một hoặc hai chúng ta ấn sẽ là hai đúng không ạ mà hải sẽ mua mẫu một gói một rồi ạ à. rồi chúng ta ấn vào một con số một đây ạ vâng ạ cái hàng hàng ngang này hàng ngang dọc ở trên điện thoại đây và chúng ta vào mua mã Plan Edit đây màu xanh nước biển đây hải đang rơi ngón tay rồi chúng ta nhấp vào đó và chúng ta có hai cái lựa chọn thứ nhất là thanh toán bằng Bitcoin thứ hai là thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng hiện tại thì cái ờ, lít màu xanh nước biển nó là làm tròn tròn làm thanh toán bằng bitcoin hải sẽ chuyển xuống à, dòng dưới đây ạ dòng dưới đúng rồi nó sẽ chuyển đây ạ à. rồi nó màu xanh nước biển đây ạ và thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và sau đó chúng ta ấn chữ mua ngay ok ạ chúng ta ấn chuỗi một ngày nó sẽ chuyển sang một giao diện khác à, có tất cả ba hình thức thứ nhất là chuyển khoản ngân hàng bằng CNI bằng CNY đó là cái dòng đầu tiên thì chúng ta cũng bỏ qua chuyển khoản ngân hàng dòng 2 là chuyển khoản ngân hàng địa phương thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng nội địa THB chúng ta cũng bỏ qua chúng ta click vào cái dòng thứ ba là chuyển khoản ngân hàng địa phương thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng nội địa Việt Nam đồng chúng ta click vào đây cả nhà nhớ nhé hải đang thi đấy ạ lít lít vào cái à, hình lục giác màu xanh nước biển này rồi ok như vậy là nó sẽ màu xanh nước biển có cái ô vuông ô chữ nhật đúng không ạ và có một cái màu xanh nhỏ nhỏ đây chấm nhỏ nhỏ đây đây ạ và sau đó nó sẽ hiển thị tiếp tục chuyển khoản ngân hàng địa phương dòng này với giá là 100 100 euro rồi ok chúng ta sẽ nhấp vào đây rồi ạ chúng ta sẽ chuyển sang một giao diện khác đấy là giao diện để thanh toán chúng ta sẽ kéo lên rồi ở đây là một cái bảng thanh toán gồm có cái nơi mà chúng ta sẽ chuyển tiền thứ nhất là à, ngân hàng việt tiên banh thứ hai là chi nhánh Vĩnh Long thứ ba là cái người người mà chúng ta thanh toán là Dương Ngọc Yến đây ạ à, Dương Ngọc Yến rồi rồi bạn này Dương Ngọc Yến đúng không ạ và cái dòng kế tiếp là dòng kế tiếp là à, là cái tài khoản ngân hàng mà chúng ta đích chuyển tới đấy chúng ta sẽ copy nó đây ạ đây copy sao chép cho cả nhà nhé ấn sao chép ok ạ sau đó ạ à, chúng ta nhớ số tiền nhé 2 triệu 637 ngàn 699 chúng ta sẽ chuyển là 2 triệu 637 ngàn 699 thôi 96 đồng chúng ta bỏ qua cũng được hoặc là chúng ta có thể chuyển là 2 triệu 637 ngàn 700 à đây con số đây ạ mọi người nhớ nhé à, nó là hãy ghi, ghi lại ạ ghi lại là 2 triệu 637 ngàn 700 đi chúng ta chuyển 700 cho chẵn được đó không sao đấy nhớ các con số ạ và chúng ta copy rồi đúng không ạ chúng ta copy rồi chúng ta chuyển sang à, vào tài khoản Hải sẽ làm một cái máy khác để chuyển hàng ok ạ rồi à, Hải sẽ thao tác khác chuyển sang tài khoản ngân hàng cả nhà chờ đợi một tí nha rồi ạ rồi rồi chúng ta sẽ quay lại chúng ta sẽ quay lại cái ờ, tài khoản ngân hàng của ta rồi cả nhà chờ đợi để Hải chuyển sang thanh toán qua các khẩu ngân hàng nhá trong khi chờ đợi mọi người có thể là à, mọi người có thể là là à, để chờ Hải thao tác hơi lâu tí cả nhà chờ nhé Tôi đoạn này hơi lâu một tí Mình phải à, thanh toán qua cái qua cái, cái à, cổng ngân hàng Rồi, ngân hàng chúng ta là ngân hàng gì ạ? Việt Tiên Banh cả nhà sang cái cổng thanh toán thì ta vào đúng ngân hàng Vietinbank nhé chính xác ạ phải chính xác nha cả nhà chứ ờ, chúng ta chuyển lộn cũng không được đâu ạ ngân hàng Việt Tin phải nhớ là Việt Tin nhé rồi Vietinbank và ngân hàng Việt à, chính xác là Vietinbank rồi ngân hàng công thương Việt Nam Vietinbank và sao chúng ta phải à, copy copy cái à, đúng đúng cái cái, cái số tài khoản cả nhà nhé và số tiền là bao nhiêu ạ 2 triệu 637 ngàn Dạ. Các bạn lưu ý nhé, khi chúng ta chuyển ngân hàng thì đúng tên thứ nhất là bạn Dương Ngọc Yến này Đấy, và số tài khoản chính xác và cũng tên ngân hàng chính xác nha. Là và sau đó là số tiền chính xác của chúng ta là 2 triệu 637 ngàn 700 đồng. Rồi, 2 triệu 637 ngàn 700 đồng. Ok. Đấy, khi chúng ta mà à, thao tác rồi thao tác xong cả nhà lưu ý nha cả nhà lưu ý là khi thao tác xong chúng ta phải chụp hình lại nhé mọi người phải lưu ý chụp hình lại cả nhà nhé chụp hình lại để à, chúng ta phải chuẩn qua dẫn chứng bên cho họ rồi chúng ta sẽ phải chụp hình lại để chuyển dẫn chứng cho họ à, cái đó rất quan trọng lắm ạ và chúng ta coi giờ nhé giờ này là 19 giờ 25 rồi chúng ta sẽ vào lấy dẫn chứng nhé là vẫn chưa nhận được chuyển sang bên chưa nhận được này à, tin nhắn đang chuyển đi cả nhà rồi chúng ta sẽ lưu lại hình ảnh này lưu về máy rồi chúng ta sang ạ à, chúng ta sẽ sang lại cái tài khoản ngân hàng bạn rồi chúng ta kéo đây nhá rồi chúng ta sẽ đưa cái dòng đầu tiên cả nhà nhớ này khi kéo xuống dưới này hãy làm từ từ nhá thao tác lại nhá rồi khi chúng ta mà lấy được cái à, cái thông tin thì gồm có là tên tài khoản này họ tên của bạn này này xong là chúng ta thấy số tiền là hai triệu sáu ba bảy này đúng không ạ rồi 700 đồng chúng ta kéo lên và chúng ta kéo điện thoại lên nhé kéo đến cái dòng đầu tiên đây này chữ uh, do account number à, sử dụng anh ạ à. chúng ta đây hải à, đang đang đi con chuột đây nhá à, chúng ta sẽ đưa cái cái do account number tức là sao ạ là cái số tài khoản của chúng ta đấy chúng ta phải ghi rõ tài khoản ngân hàng chuyển đi nhé rồi chính xác cho cả nhà nhá cái này quan trọng lắm đấy rồi chúng ta chọn ngân hàng cái dòng thứ hai đây khi mà khi mà hải thao tác lại này khi mà chúng ta chuyển sang à, cái vấn đề ngân hàng thì chúng ta phải kiếm đúng ngân hàng chúng ta thanh toán nhé rồi dạ. à, thanh, thanh toán là hải là ngân hàng TB Bank phải kiếm đúng TB Bank để để chuyển cho người ta cái thao tác của máy này nó hơi chậm một tí Hải kiếm xuống à, Tây Banh năm năm mươi mấy ngân hàng cơ cả nhà đây Tây đây rồi ok như vậy là số tài khoản là chín số tài khoản chúng ta chuyển tiền cái ngân hàng cho tuyển là TB cả nhà nhé rồi sau đó cả nhà này à, TB là chính xác ngân hàng cho tuyển đi này ok xong chúng ta là confirm payment cả nhà nhớ nhá confirm còn còn phim payment tức là chúng ta thanh toán rồi đấy à, chúng ta còn phim à tệp xin lỗi nhé còn một cái quan trọng lắm ạ thư viện ảnh đây ạ à, đây này chúng ta phải chọn chọn cái chọn tệp đã trước khi mà ờ, còn phim chúng ta chọn tệp để đưa cái hình ảnh hải vừa chụp ấy rồi rồi hải sẽ lấy cái hình ảnh này và chọn nó đúng không ạ chúng ta chọn cái hình ảnh mà vừa chụp vừa chuyển sang đấy cả nhà nhớ kỹ nha cái rất quan trọng đấy nếu mà thiếu thông tin là cũng không được đâu chúng ta cái chọn cái hình ảnh rồi xong đó chúng ta dưới là cái ngân hàng mà tài khoản chúng ta rồi cái ngân hàng cho tôi chuyển tới tới với ngân hàng và thanh toán cho dương ngọc yến ạ chúng ta sẽ ấn vào chữ complement đây, đây hồi nãy Hải làm hơi thiếu một tí làm lại rồi đấy chúng ta ấn complement ok ạ như vậy là cơ bản chúng ta đã hoàn tất cái việc mua một cái à, cái cái cái tài à, một cái cái à, cái gói bit gói bit như vậy là về thao tác cơ bản thì Hải đã đã mua xong thì bây giờ chúng ta chúng ta đợi chúng ta đợi nhé chúng ta đợi à, có thể trong vài phút rồi chúng ta đợi trong vài phút nó sẽ trở về có thể vài phút thì à, thông tin để chúng ta mua được một cái tài khoản này sau khi có thì à, chúng ta sẽ vào chúng ta sẽ vào phần git code cả nhà khi vào nó về chúng ta sẽ vào phần git code hải là làm lại nhé khi mà thao tác xong rồi á chúng ta sẽ vào ba gạch bên trên cùng của điện thoại đúng không bên tay phải chúng ta vào phần tài khoản đây ạ rồi rồi ok trong phần tài khoản và chúng ta vào phần git code ok ạ đây ạ hãy đưa chuột đây rồi chúng ta sẽ kéo rồi kéo đây thì uh, trong vòng khoảng 15 phút có thể nhiều hơn nó sẽ chuyển chúng ta cái mã cốt như Hải nhấn mạnh đây hồi nãy Hải có một thiếu thiếu một cái thông tin là giờ thì không biết là thiếu thông tin đúng là, trên đó phải ghi cả giờ nữa cơ cả giờ trên nó nữa mà mình quên mất Hải vừa nói là 16 giờ bao nhiêu ạ 19 giờ 25 phút mà Hải quên ấy. cho nên là dẫn đến cái này nó có thể nó hơi chậm một tí cả nhà nhé cái này từ từ thì uh, là thông tin à, mà để Hải hướng dẫn mọi người mua một cái à, một cái cái tài khoản một cái một cái gói uh, Bitok gói bit để 100 euro để mua bất động sản thì đây là cái thông tin mà Hải vừa à, hoàn chỉnh cho tất cả cô chú anh chị em để làm cách hướng dẫn thao tác để mua à, và chúng ta phải chờ đợi có lẽ phải thêm một vài phút nữa nếu mà Hải làm đúng Đấy, Hải làm đúng còn nếu mà làm sai ở chỗ mà thiếu giờ thì có thể công ty sẽ chậm hơn một tí công ty sẽ chậm hơn một tí rồi chậm một tí thì có thể là à, vài ngày cơ và ngày thì à, nó mới chuyển về à đây rồi đây đây đây cả nhà tuyệt vời không ạ rồi như vậy sao ạ à đã về đây rồi nhé cả nhà nhá rất tuyệt vời rồi con số rất tuyệt vời cả nhà nhá rồi đây đây là cái mã cốt chúng ta đây các chúng ta sẽ ấn vào cái à, hai hai à, cái, cái giấy này này đây đấy thì copy và chúng ta vào chuyển sang cái à, tài khoản bất động sản ấy để chúng ta mua đất vào các ngày thứ hai trong tuần và không có gì thay đổi thì thứ tư hoặc thứ năm này sẽ có buổi bán 5 euro chúng ta thể mua 5 euro cũng được thì ở đây Hải muốn thông tin với mọi người à, bốn à, cái giá trị thì giá trị thứ nhất là chúng ta được tặng chúng ta được tặng 150 phần trăm giá trị thứ hai là chúng ta sao ạ chúng ta sẽ mua 10 gói là được tặng một gói mua 100 gói được tặng 10 gói và mỗi gói như Hải thông báo ạ vẫn được tặng thêm 150 phần trăm nhé rất là tuyệt vời à, cái thứ ba là sao ạ chúng ta được cộng 40 điểm BV à chúng ta cộng 40 điểm BV rồi à, chúng ta sẽ cộng 40 điểm BV vào đâu ạ vào cái tài khoản chính của chúng ta đấy đó là một con con số rất là tuyệt vời đấy, chúng ta sẽ cộng được 40 điểm BV vào tài khoản chính à, như vậy là à, chúng ta sẽ được cộng vào cái tài khoản chúng ta là 40 điểm BV cho những người tuyến trên bản thân mình sẽ được cộng và tuyến trên cũng được cộng 40 điểm BV nữa đấy, thì như vậy là à, chúng ta được cộng 40 điểm thì trong cái vấn đề phát triển mà mà mà ừ, nâng bậc cấp bậc ấy thì khi mà cái điểm BV này nó sẽ cân nhánh hoa hồng nhị phân và chúng ta sẽ có tiền hoa hồng thì vấn đề có tiền hoa hồng là một chúng ta lại được nâng cấp bậc các vị trí từ hồi nãy Hải nói ạ từ team leader này à, rồi coordinator này rồi manager này rồi à, director và lớn hơn nữa team leader là sao à, à, là nó là cái nhóm à, nhóm nhóm nhỏ nhất à, rồi đến coordinator là nhóm thứ hai và manager là vị trí quản lý rồi director là vị trí giám đốc dĩ nhiên à, ai cũng đang mong muốn là đạt cái vị trí director một sao thì chúng ta cũng phấn đấu để ít nhất đạt được director một sao để có mức lương từ bao nhiêu ạ từ 14 đến 17 triệu mỗi tháng là một con số à, mà rất nhiều người chúng ta cô chú anh chị em ta để phấn đấu đạt được thì à, ở đây Hải vừa chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị em à, chúng ta à, nghe cách để mà chúng ta à, có thể mua một cái à, gói à, bất bit bit tức là 100 euro bot AX tức là 100 euro à, đấy là những thông tin mà Hải vừa chia sẻ để các cô chú anh chị em ta biết cách mua thì Hải sẽ à, tiếp tục vào để mọi người nhìn lên lần nữa nhé hãy vào ba gạch trên cùng của điện thoại chúng ta bên tay phải ấn vào đó rồi sau đó chúng ta ấn vào chữ ạ tài khoản đây ạ tài khoản rồi ấn chữ tài khoản và sau đó chúng ta ấn vào đâu ạ chúng ta ấn vào chữ zip code hãy nhấn mạnh lần nữa nhé à, hãy lên chuột đây zip code rồi và ấn cái code sau khi ấn cái code thì chúng ta sẽ vào được cái à, giao diện kế tiếp và chúng ta kéo lên kéo lên bởi vì chúng ta mua được rồi đúng không ạ thì nó quay lại này mã quà tặng chưa sử dụng ok và chúng ta thấy được là chữ AX bên này này đài chữ AX bên này và chúng quảng cáo bot AX là cái gói chúng ta mua đây ạ à, bot AX rồi là chúng ta được cái gói mà chúng ta vừa mua xong và chúng ta bằng cách thao tác là một là chúng ta ấn vào cái mũi tên để gửi cho một cái, cái ID nào đó cũng có thể là một ID nào nó mới tặng họ đấy hoặc là chúng ta đánh vào cái kẹp giấy này, này. là chúng ta copy nó hoặc là cách thứ hai là chúng ta ấn vào đó để chúng ta copy kéo này này chúng ta copy sao chép là nhiều cách ạ và chúng ta copy cái đường link này để gửi sang cho một cái tài khoản mà chúng ta mua bất động sản vào à, tối thứ hai lúc 7 giờ hàng tuần đó rất là tuyệt vời đúng không ạ thì sau đây hải vừa chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị em à, cái chương trình khuyến mại cực kỳ hấp dẫn và tuyệt vời của à, công ty Rao và đây là một chương trình tuyệt vời nhất từ khi mà à, Rao bắt đầu hoạt động đến nay à, Hải đánh giá là như vậy và chắc chắn rồi à, đấy là những thông tin mà chưa có lần nào khó được à, khi chúng ta sử sử dụng cái sản phẩm đối tác thứ ba nào chúng ta đã được à, tặng thêm cả điểm BV tức là hoàng quân nhánh ấy. Đấy, thì Hải à, cũng ờ, cảm ơn tất cả cô chú anh chị em đã dành thời gian để nghe à, để hiểu về một cái ờ, chương trình khuyến mại promotion ờ, rất tuyệt vời trong khoảng gần một tháng từ hôm nay đến ngày 15 à, tháng 11 năm 2021 hôm nay là chúng ta còn khoảng 28 ngày của chương trình này thôi ạ thì Hải xin kính chúc tất cả cô chú anh chị em chúng ta sẽ lan tỏa giá trị của rau ăn nhiều thành công và à, đã đạt được cái à, cái tài chính cho gia đình à, đảm bảo cuộc sống gia đình tốt hơn à, và cũng à, mong cô chú anh chị em đừng quên à, đăng ký kênh của Hải like và à, bình luận à, nếu có những cái, à, nào đó mà chưa đạt thì mong cô chú anh em ta cô chú anh chị em ta hãy cũng à, bình luận để Hải rút nghiệm cho những cái video sau được tốt hơn Hải xin cảm ơn à, và xin trân trọng à, tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. Xin chào